5 câu nói ý nghĩa thay đổi cuộc sống của bạn. Quý vị thân mến, trong cuộc đời này, người chúng ta phải đối mặt nhiều nhất không ai khác chính là bản thân mình. Thế nhưng chẳng mấy ai thật sự thấu hiểu được bản thân. Khi gặp chuyện không ưng ý liền gục đầu ủ rột, tâm tình chẳng lúc nào yên ổn. Thực sự chỉ có hiểu thấu chính mình mới đạt được trạng thái an nhiên tự tại. Kẻ biết người là kẻ khôn, người tự biết mình là người sáng suốt học cách suy ngẫm và hiểu thấu chính mình thông qua 5 câu nói kinh điển sau đây, bạn sẽ tìm ra trí tuệ đích thực của bản thân. Câu nói thứ nhất, yêu bản thân mới có thể yêu người khác. Trong cuộc sống ai cũng muốn được yêu thương và chia sẻ tình yêu của mình với ai đó. Đó là một mong muốn hết sức tự nhiên của con người. Tuy nhiên rất nhiều người trong chúng ta luôn cố gắng để làm hài lòng những người xung quanh, và duy trì mối quan hệ đó bằng mọi giá, kể cả việc sẵn sàng đánh mất bản thân. Nhưng kỳ thực cố gắng làm hài lòng người khác là điều không thể. Nếu cứ cố công như vậy, bạn sẽ kiệt sức. Bạn không thể mong chờ người khác yêu thương mình khi bạn còn chưa biết cách tự yêu chính mình. Vì thế, trước khi biết yêu một ai đó, hãy học cách tự ôm lấy mình, thấu hiểu chính mình. Đáng ra chúng ta phải học cách yêu bản thân mình trước rồi mới đến yêu người khác. Đằng này nhiều người lại làm điều ngược lại. Chúng ta đợi một bài học để bản thân phải chịu đau đớn từ người khác rồi mới biết quý trọng chính mình. Hãy nhớ rằng nếu bạn không hạnh phúc với con người mình thì bạn chẳng có được hạnh phúc lâu dài với bất kỳ ai đâu. Vậy nên cứ chiều chuộng chăm sóc bản thân mình thật tốt trước khi nghĩ đến việc nuông chiều cuộc đời của người khác bởi nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành cho bạn một vị trí. Bạn không phải giành giật với bất cứ ai. Mỗi người trong thế giới đều có giá trị của riêng mình, không cần tự ép bản thân vào mối quan hệ mà đối phương không tôn trọng giá trị của mình. Cách bạn yêu chính mình cũng là cách bạn dạy người khác yêu bạn đấy. Vậy làm thế nào để yêu thương chính mình? Một câu hỏi tưởng dễ mà nhiều người, có khi mất cả đời người vẫn không tìm ra được câu trả lời. Trước hết, cần tạo cho mình cảm giác an toàn bằng cách yêu thương bản thân từ bên ngoài như chăm sóc sức khỏe thật tốt. Một sức khỏe tốt sẽ khiến bạn không phải lo lắng và luôn đủ năng lượng làm những việc bạn muốn. Thứ hai, tạo kết nối với bản thân bằng cách tập trung quan sát cảm xúc, tập trò chuyện với chính mình. Thứ ba, ngừng trách móc và phán xét bản thân, tìm kiếm những điểm tốt đẹp của mình, xây dựng niềm tin tích cực về bản thân, tin tưởng mình có khả năng làm mọi điều mình muốn. Và cuối cùng là biết được những điều tối thiểu như mình thích gì, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì, học cách tự vấn quan sát trải nghiệm, phát triển sự tự nhận thức để hiểu mình nhiều hơn, hiểu giá trị của mình, hiểu mục đích ý nghĩa cuộc đời mình và theo đuổi những điều đó. Thưa quý vị, Việc yêu bản thân hướng đến cái đích cuối cùng là hiểu rõ chính mình. Đó là hành trình dài mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng cần phải học. Dù là để yêu mình hay yêu người khác. Không hiểu biết thì không thể thương yêu. Sau khi hiểu được mình, chúng ta có thể kiểm soát được mọi thứ tốt hơn, biết mình cần nghe gì từ người khác, có giới hạn riêng để từ chối những điều không phù hợp, biết mình có giá trị gì và mình xứng đáng nhận được những gì, biết lấy lại năng lượng và cảm nhận hạnh phúc từ chính bên trong thay vì tìm kiếm ở bên ngoài. Và chắc chắn, biết yêu chính mình hơn. Khi biết yêu bản thân trọn vẹn thì chúng ta có thể sẽ học được cách yêu người khác đúng nghĩa. Câu nói thứ hai, tự biết tự hiểu mới có thể làm nên đại sự. Nực cười châu chấu đá, tưởng rằng chấu ngã, ai rẻ xe nghiêng. Có con châu chấu đứng trước xe ngựa, nó không tránh, mà cứ dương càng lên chúng lại. Dám lấy yếu để chúng mạnh, dù có chết cũng không khuất phục. Nhìn vào câu chuyện châu chấu đá xe, có người sẽ thấy khâm phục bản lĩnh ý chí sắt đá và dũng cảm của châu chấu, dù có đương đầu với kẻ mạnh cũng không run sợ. Nhưng có người lại cho rằng con vật này thật là kỳ lạ, chẳng biết lượng sức mình khỏe hay là yếu, thấy đối thủ là liều mình xông pha mà không ý thức về sức mạnh khả năng của chính mình. Dũng cảm là điều đáng khâm phục, nhưng liều mạng và thiếu hiểu biết lại vô cùng đáng sợ. Chỉ khi nhìn nhận hoàn cảnh và thấu hiểu ưu khuyết điểm của bản thân một cách khách quan toàn diện, chúng ta mới có thể không rơi vào bẫy hiểm nguy của sự kiêu ngạo, tự phụ hoặc mặc cảm tự ti, mà bình tâm tỉnh táo đi hết cuộc đời, biết điều gì nên làm, điều gì không nên. Trong binh pháp tôn tử có viết, biết người biết ta, trăm trận không nguy. Không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua. Không biết người không biết ta, mọi trận đều bại. Dựa trên ý tứ của tôn tử mà ngày nay chúng ta thường nói, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Đó là kinh nghiệm sống của người xưa được đúc kết truyền lại. Tự biết tự hiểu mình, tự lượng sức mình mới làm nên đại sự. Câu nói thứ ba Bức xúc do cảnh giới của bạn chưa đủ bản lĩnh. Có câu tức giận là bản năng, tĩnh lặng mới là bản lĩnh. Thế giới nội tâm của chúng ta như là một bánh xe không ngừng luân chuyển, ai cũng mong tìm kiếm cho mình một chốn bình an thanh thản, được sống trong hạnh phúc giữa sự xô bồ của cuộc đời. Nhưng khi gặp chuyện không như ý thì phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là bực bội tức giận. Cho dù đọc nhiều sách hay rèn luyện nhiều hơn về việc kiểm soát cảm xúc đi nữa thì để đạt được trạng thái bình tĩnh không giận dữ làm cả một quá trình rất dài. Mà trên hành trình đó không thể thiếu nhân tố quan trọng chính là năng lực. Phải có đủ năng lực để nhìn nhận và giải quyết vấn đề. Chúng ta mới có thể bình tĩnh ung dung, khống chế cơn giận dữ từ bên trong để thể hiện sự độ lượng rộng rãi của mình, chứ không phải là cảm giác ấm ức, nhún nhường và chịu đựng. Trang tử, triết gia người Trung Quốc đã từng nói, không trách thị phi, không bàn chuyện thế tục. Tư thế tao nhã nhất của con người không phải là tranh cãi đúng sai, mà là học cách chung sống hòa bình. Thực tế mỗi người có quan điểm lập trường khác nhau, trong khi thế giới có đến hàng tỷ người. Cho nên mới nói, trên đời này không có đúng hay sai tuyệt đối, chỉ có góc độ và cách nhìn khác nhau mà thôi. Do đó những người trưởng thành sẽ luôn học cách nhìn nhận mọi vấn đề từ con mắt của người khác hay nói cách khác là đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu. Còn những người ấu trĩ, ngây thơ mới dùng thế giới quan của mình để so đo, bức xúc và chịu đựng những suy nghĩ tiêu cực. Vậy làm thế nào để rèn luyện sự tĩnh lặng bản lĩnh? Trước hết chúng ta phải thay đổi hệ thống đánh giá riêng của mình. Bạn có quan điểm thế này về tôi, nhưng tôi có quan điểm khác về bạn. Bạn thấy tôi xấu, tôi thấy mình đẹp. Bạn thấy tôi béo, nhưng tôi thấy bản thân đủ hấp dẫn. Bạn cho rằng tôi ích kỷ, tôi nghĩ mình đủ rộng lượng để bỏ qua. Khi có thể tách biệt rõ ràng quan điểm của người khác với quan điểm của chính mình, sự tức giận, phẫn nộ hay khó chịu cũng tự nhiên sẽ biến mất. Lúc này tâm trí của chúng ta trở nên kiên định và chắc chắn, sẽ không vì một câu nói bên ngoài mà lay động, bất an. Cho nên chúng ta có đủ năng lực để bỏ ngoài tai những lời chỉ trích, từ chối, hay là buộc tội mà luôn tự tin về chính mình. Đem một nắm muối bỏ vào cốc nước, cốc nước trở nên mặn chát. Đem một nắm muối bỏ vào hồ nước, hồ nước vẫn ngọt lành. Lòng người cũng như vậy đấy, càng đông cạn càng dễ biến chất, càng sâu sắc thì càng khó lung lay. Ý nghĩa của đời người không nằm ngoài việc tu tâm dưỡng tính, để mở lòng ra bao la như biển hồ, trước những năm muối thị phi của cuộc đời vẫn thản nhiên không sao động. Câu nói thứ tư, thành bại do trời, thuận theo tự nhiên. Người xưa có câu, tình canh vũ độc, nghĩa là ngày nắng đi cày, ngày mưa đọc sách. Câu nói này thật ngắn gọn, mô tả một cuộc sống ung dung tự tại, không màng sự đời, thể hiện tâm hồn cao thượng, không phiền não, hàm chứa trí tuệ thuận theo tự nhiên của người xưa. Trời nắng, trời mưa là quy luật tự nhiên, thiên nhiên sẽ không vì ý nguyện của con người mà thay đổi quy luật của mình. Với những gì không thể thay đổi được thì biết thuận theo, tận dụng chính điều đó để đem lại lợi ích về cho mình mới là lựa chọn của người trí tuệ. Khi gặp chuyện muộn phiền, khó khăn hay gặp lúc bế tắc khó xử, chúng ta thường buột miệng mà nói ra hai chữ tùy duyên đó là câu cửa miệng của rất nhiều người, nhưng hiểu được ý nghĩa thâm sâu của nó lại không phải là chuyện đơn giản. Kỳ thực, tùy duyên vốn không phải là chuyện dễ làm. Phải là người có cảnh giới tư tưởng nhất định thì mới thật sự thấu hiểu và làm tốt điều này. Cái gọi là tùy ở đây chính là thuận theo tự nhiên, không oán hận, không nóng nảy, không cưỡng cầu. Nhưng tùy duyên cũng có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Tận tâm hành thiện cố gắng hết sức, không so đo kết quả được mất, lấy thái độ tùy duyên mà đối diện với sự đời. Đây chính là tùy duyên tích cực, vừa không cưỡng cầu lại có thể nắm giữ được cơ duyên. Trái lại, lấy lý do tùy duyên thuận theo tự nhiên mà không làm tròn bổn phận, phó thác cho số phận, không mong cầu tiến vươn lên, trốn tránh việc khó thì chính là một dạng cực đoan. Tùy duyên lúc này trở thành cái cớ để người ta biếng lười, phó mặc. Cho nên cảnh giới của sự khôn ngoan ở đời nằm trong sáu chữ. Tẫn, nhân sự, nghe thiên mệnh. Tức là làm hết sức mình và tuân theo số mệnh. Thành bại tại trời, thuận theo tự nhiên là chớ nên cưỡng cầu, nhưng cũng đừng quá buông xuôi, qua loa và cầu thả. Hãy biết nắm bắt cơ hội, cố gắng hết sức mình đối nhân xử thế thuận theo nhân duyên, ôm giữ trái tim tử bi, khoan dung và độ lượng, đó mới chính là tùy duyên thật sự. Vốn dĩ mọi chuyện trên đời không phải khi nào cũng thuận buồm xuôi gió. Trời cao không phải ngày nào cũng quang đãng tạnh mây, cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa lớn. Ngày vui ngày buồn, khi thành công khi thất bại, luôn đan xen đến với nhau. Đó chính là sự tùy duyên của đất trời, của vũ trụ này. Hiểu được điều ấy thì bạn ắt phải là thản nhiên đối diện được với đời, gặp chuyện vui cũng không quá phấn khích ngạo mạn, trước sự buồn cũng chẳng âu sầu bi thương. Câu nói thứ năm Nội tâm sáng trong, bạn mới không lạc lối. Có một lần khổng tử và mấy học trò bị vây khốn ở giữa nước Trần và nước Thái. Cả thầy và trò bị thiếu lương thực, bị bỏ đói, chỉ có thể ăn cháo cầm hơi. Thế nhưng khổng tử vẫn điềm nhiên ngồi trước nhà gầy đàn ca hát. Từ lộ thấy vậy mới hỏi khổng tử, lúc này mà thầy vẫn còn có thể ca hát hay sao? Khổng tử nghe vậy nhưng không vội trả lời, đợi khi chơi hết bản nhạc rồi mới nói. Tử lộ à, trong lúc này người quân tử chơi nhạc là để giữ cho tâm mình không kiêu ngạo phóng túng, còn tiểu nhân chơi nhạc là để che giấu nỗi sợ hãi của mình. Con đi theo ta đã lâu, Chẳng lẽ không hiểu tình cảnh này hay sao? Tử lộ nghe xong thì tâm mới bình tĩnh trở lại. Vừa lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi đến mang theo hương thơm thoang thoảng. Khổng tử lần theo hương thơm mà đi tới một thung lũng nhỏ. Ở trong thâm sơn cùng cốc, phát hiện ra một nhánh lan rừng đang nở. Hương thơm thật dễ chịu, cứ lặng lẽ bay xa. Khổng tử nói với các học trò, hoa lan nơi hang sâu tịch cốc, không vì không có người mà không nở hoa tỏa hương. Dù là trong hoàn cảnh nào cũng không thay đổi bản chất của mình, cũng giống như người quân tử thanh tao chính trực kiên cường vậy. Gia Cát Lượng cũng dạy con trai rằng, không đạm bạc thì không tỏ rõ được chi hướng, không yên tĩnh thì không thể gây dựng được chi hướng cao xa. Trong tâm không có tạp niệm, vô dục vô cầu khiến chi hướng càng rõ ràng càng kiên định. Khi tâm tĩnh lặng thì mới có thể rộng lớn sâu sắc như bầu trời cao xa. Có duy trì tâm thái tốt thì mới khắc chế được tính nóng vội. Người có thể tĩnh lặng được, như thế thì tầm nhìn mới lâu dài cao xa được. Người xưa có câu, nhìn tướng biết tâm, nhìn tâm biết mệnh. Con người sinh ra có đôi tai để lắng nghe, đôi mắt để quan sát và một trái tim để cảm thụ. Cảm quan bên ngoài khiến con người sinh ra dục vọng, còn cảm thụ nội tâm chính là lá chắn bảo vệ chúng ta không bị lạc lối. Tâm trí của chúng ta giống như là một tấm gương. Mặt gương càng sáng, không lem đất bùn thì càng có thể phản chiếu một con người tốt đẹp hơn. Trang tử đã từng nói, kẻ có nhiều ham muốn dục vọng là những người hiểu biết nông cạn, Người không biết kiềm chế dục vọng sẽ đánh mất chính mình. Phúc phận trời cho tự nhiên cũng bạc mỏng. Vui, nhưng không được vui quá. Vui quá, ắt hóa không vui. Nuôi dưỡng dục vọng vừa phải như là nguồn động lực, bạn có thể tiến bộ rất nhanh. Nhưng nếu buông bỏ để dục vọng bộc phát thái quá, được nuông chiều vô độ, thì sớm muộn chúng cũng sẽ trở thành mãnh thú thôn tích nhưng nếu buông bỏ để dục vọng bộc phát thái quá, được nuông chiều vô độ thì sớm muộn chúng cũng sẽ trở thành mãnh thú thôn tính nhân tâm khiến chúng ta phạm vào tai họa. Quý vị thân mến, từ trước đến nay, chúng ta vẫn luôn tin rằng muốn đạt được thành công cần có tài năng, ý chí, nỗ lực và may mắn. Tuy nhiên, có một đặc điểm chung của tất cả những người thành công đó là thấu hiểu chính mình – một khi đã thấu hiểu bản thân hơn bất cứ ai thì bạn cũng sẽ nhìn được rõ hơn về cách người khác đối xử với mình. Lúc này bạn sẽ hiểu rõ được tầm quan trọng và giá trị của chính mình. Kẻ biết người là kẻ khôn, người tự biết mình là người sáng suốt. Vì vậy đừng lãng phí cuộc sống, đừng bị mắc kẹt bởi tín điều, phụ thuộc vào lối suy nghĩ của người khác. Đừng để những thành kiến của người khác chìm đắm trong tâm trí của bạn. Và quan trọng nhất,